chị quay lại vấn đề về tài sản cố định thì chị vào mua hàng click vào chứng từ mua hàng chị chọn hai nhỏ đúng không nào đang làm đến đây ờ, chị đang ví dụ như thế đi cũng là ngày 31 tháng 12 năm 2020 chị click vào đốt vào đây một cái mã gọi là TSO tính chất chị chọn là dịch vụ tài khoản chi phí là 211 này giờ nó mới cho theo yêu cầu của mình nghe chưa em ví dụ ô tô ở đây thì phương tiện vận tải thì mình phải chọn đúng 2113 hay mua một cái máy vâng. lạnh thì phải là 21112 thấy chưa tách chuẩn luôn Đó. thuế suất là 10 phần trăm ok cất nhá vâng cất như thế này thì mình sẽ tính khoản số 1 đây một tỷ đi chỉ ví dụ vậy đúng không em dạ. chỗ này phải được chưa thanh toán ngay Ờ, nói tóm lại là cái phần thanh toán này hay chưa thanh toán này em phải nắm được các chị nội bộ nhà em thì em xử lý được thôi đúng không dạ. à, chỗ này không có hóa đơn không đúng mình phải bấm mình nhận kèm hóa đơn nếu có hóa đơn đúng không em đó dạ. <laughs> có khi để bảo đây chị có cái phân hệ thuế nó đâu rồi thực thực ra là do ấy do cái này dạ. đấy đấy xong rồi chọn thuế suất ở đây một phần trăm và sang số hóa đơn là ví dụ số 1 chẳng hạn bảy em hiểu chưa xóa để tí lại xóa vậy coi như là bước thứ nhất là rất dễ y như là cái hai bốn hai thôi đúng không dạ vâng. rất dễ ờ, ok bây giờ ta sẽ sang bước thứ hai đó là bước nghi tăng tài sản cố định được chưa cũng y như công cụ dụng cụ ấy. mà bây giờ ta vào quan hệ tài sản cố định ta bấm chữ ghi tăng ở đây này được chưa ghi cho chị này trong phần ghi tăng này á nó có bốn 1 2 3 4 em nhá. Chưa? Vâng. Thì em ưu tiên cho chị là mục 4. 5 6 7 ta bỏ qua. Ta chỉ vào mục 4 thôi. Chọn chứng từ nhá. Thì mình phải chọn là năm nay. Nhá. Lấy dữ liệu lên. Em có hiểu không? Nếu không lên thì phải chọn năm nay lấy dữ liệu lên cho chị nhá. Đấy, xong em chọn vào cái ô này này, được chưa? Vâng. Ờ, đồng ý đúng rồi. Được chưa? bốn có rồi này thì bắt đầu mới sang vâng. một hai hai ba à, dạ, đúng rồi tại sao lại làm như vậy bởi vì chị làm như thế này để chị nhìn cho dễ là ngày nào ta cũng vâng. tăng vào giá trị của nó bao nhiêu bốn có rồi mới vâng. sang một ừ và mã tài sản ở đây là TS Ồ, e, rồi loại tài sản là gì mình chọn ngay luôn được chưa phương tiện vận tải đơn vị sử dụng nhá giả sử ô tô là mình sử dụng cho tất cả các bộ phận luôn nhưng mà bây giờ mình không biết chọn bộ phận nào thì em sẽ chọn một bộ phận đại diện nhá quản lý hiểu chưa trong công ty em có quản lý có sản xuất có gia công có cho thuê có rất nhiều bộ phận thôi mình chọn đại diện ở bước 1 đấy là một bộ phận thôi được chưa đến đây hiểu chưa như vậy là bốn rồi đến nhảy sang một đúng không nào một lúc đấy vừa sang hai hiểu chưa ừ. nguyên giá ở đây là tại sao chị lại lấy cái mục 4 này trước bởi vì sao để cho nó nhảy ra nó mình dễ nhìn năm là mình đổi thành à đúng không và cái tài sản cố định thì tải phụ lục 1 thông tư 45 nhá tí nữa sau để em tí em tải phụ lục 1 thông tư 45 để gióng đúng từng tài sản phân bổ theo theo tháng bởi vì phần mềm luôn luôn mặc định là năm nha nhưng ta sẽ phải đổi năm thành thành tháng ví dụ như 5 năm thì bằng 5 nhân 12 bằng 6 cái tháng em hiểu chưa hay là 6 năm nhân 12 thì bằng 72 tháng được chưa ví dụ như cái khung tài sản ô tô là từ 6 đến 10 năm ấy thì ở đây phải là 72 tháng hiểu chưa thế khi em điền 72 tháng vào đây một cái tất cả các thông tin này này nhá tự động cập nhật lên cho mình em hiểu chưa như vậy là mục 4 xong rồi đến mục 1 này rồi đến mục 2 này rồi bây giờ mới đến mục mấy mục 3 mục 3 này thì như chị đã nói này đại diện là một bộ phận ừ thì tất nhiên chọn bộ phận nào thì nó nhảy lên bộ phận đó nhưng mà kể cả có bộ phận sản xuất đi chăng nữa thì phần mềm nó cũng chẳng hiểu là nó đổi lại 154 cho em đâu thế thì bây giờ nhá 642 này chị để yên như vậy sau đó em ghi tăng ở đây đấy chỉ ghi tăng tạm cho em nhá ok chưa duy tăng thì bây giờ em vào phân hệ tài sản cố định ở đây thấy chưa đó bây giờ cái ô tô này đây này nhìn thấy chưa nha chị xóa đi tức là chị nói này chị vừa làm xong bây giờ muốn xem lại cái quy trình làm ở đâu ấy cái tài sản mà chị vừa hướng dẫn xem ấy nó nằm ở đâu thì em vào phân hệ tài sản đây này ghi tăng này thấy chưa chọn năm nay và chọn cái ô tô này xóa hộ chị nhá hiểu không rồi nó sẽ vào đây và muốn đối chiếu nó đúng hay sai ấy, thì cũng vào báo cáo này như vậy là qua hai bước về tài sản cố định này, em hiểu rồi đúng không bước thứ ba muốn đối chiếu hai bước ấy nó có đúng hay không thì em vào bước thứ ba danh sách báo cáo đánh chữ đối và tìm đến cho chị cái dòng đối chiếu sổ cái và sổ tài khoản ghi đi đây báo cáo đối chiếu tài sản và sổ cái đây nhá có nghĩa hai bên không có gì chứng tỏ là ta đang làm đúng mấy chưa còn nếu có một bên sổ cái có mà ghi tăng chưa có chứng tỏ ta đang ghi tăng thiếu đúng rồi nghe chưa hiểu không em dạ. rồi bây giờ sau khi làm mua hàng không qua kho ok nhá thì ta sẽ đi vào phần tính khẩu hàm Đấy chưa? Vâng Tất nhiên chị sẽ phải xóa cái này đi. Thực ra cái này là chị đang thử thêm cho em để em hiểu quy trình nhé nhá chị phải xóa vâng đi không lẫn số lượng của em mà trên thực tế khi mà cái ô tô này bạn đã được tính khấu hao thì không bao giờ xóa được đâu nhưng mà chị chị thêm sau khi tính khấu hao ấy nên chị xóa vâng được hiểu chưa có nghĩa là bước sau rồi nó móc nối với bước trước rồi ấy thì không thể nào làm gì được nữa ok rồi ok tiếp theo á bây giờ chị muốn là thế này em sau khi em đã hiểu cái phần ghi tăng rồi đúng không thì ví dụ như những cái này đố em ấy sửa đổi này thấy chưa nó đỏ lù được lẹt thế này, này tức là có nghĩa là em đã thực hiện bất cứ bước thứ mấy rồi tính khối a rồi đúng rồi chính xác bây giờ ta sẽ bàn căn a bỏ cái xóa đi chắc là hồi đi học của cái chị kia ấy cũng biết một chút đúng không về những cái này đúng không rồi bây giờ dạy cho em không kiểu như là cũng biết biết một chút đấy kiểu như là chắc là cũng nắm nắm được một tí về về cái nội dung là bạn kia bạn hướng dẫn thế bây giờ nha đến đây đến đây thì coi như ở ừ, thì em cứ đại diện cho một phòng đi nhá phòng hành chính hay phòng gì nhưng mà ví dụ như có những cái thứ như ô tô này ấy, ô tô này của sếp đi ấy tất nhiên ô tô của sếp thì cũng không phải cho hết vào phòng hai đâu nhá đúng không như thế này đâu mà ô tô của sếp vẫn phải phục vụ cho quá trình để tạo doanh thu thì nó vẫn là chi phí chung em hiểu không à, thế nhưng mà cái này thì chị coi như là chị chấp nhận bởi vì nó chỉ đại diện cho em được một bộ phận thôi nó không giống như cửa một công cụ dụng cụ mà chỉ chia được phần trăm phần trăm ấy là coi như phần mua vào ghi tăng thì chị để yên được chưa chị sang phần tỉnh khẩu hao chị bấm thêm này hiểu chưa chị thêm đây chị thêm tháng 1 đồng ý nhá tám một đồng ý thì em sang phần phân bổ bên cạnh cái này nhá cực kỳ quan trọng trong kế toán là đây chứ không phải cứ tự động ấy phần mềm muốn chạy ra làm sao thì... ví dụ như là mặt bằng đất mặt bằng đất ừ. chị đang ví dụ thôi nhá nhớ chưa vâng thì chị sẽ để con chuột vào đây chị phải chuột thêm dòng phân bổ em hiểu chưa dạ. phải chuột thêm dòng phân bổ trong đầu của chị chị muốn phân cho bao nhiêu dòng ấy thì chị phân bổ như vòng thấy chưa đây là phòng hành chính là 6422 đúng không mà đã 6422 thì chị khỏi phải chọn khoản chi phí nữa đúng không đó, hiểu dạ. chưa thế còn đây là à, SX là sản xuất bộ phận sản xuất đây này đúng không đấy cái bộ phận sản xuất mà mình đánh lại là bộ phận gạch ngang sản xuất đấy ship từ sản xuất là của dạ. mình đấy thì bây giờ tiếp tục chị muốn bộ phận bộ phận vận chuyển em hiểu chưa và một cái là bộ phận gia công em hiểu không đó gia, dạ, vâng gia công thì không phải cứ chọn gia công lung tung ở đây đâu mà chính là phải tính cái chữ bp ấy ship trừ này gia công này em hiểu không nghĩa là vâng cái gì ta đặt khoa học bao nhiêu thì bây giờ ta xuống bấy nhiêu nhá ta chỉ cần dạ, vâng. đấy xong bắt đầu này ví dụ ở đây là 10 phần trăm hiểu không 20 dạ, phần trăm hiểu không ba mươi phần trăm là còn lại là bốn mươi phần trăm ví dụ như thế hiểu không vâng. à thế rồi nhưng lưu ý này đối với bộ phận hành chính quản lý hay là ở đây chị là làm luôn theo cái của chị nhá l vâng. đó thì cái này á, là hai chuẩn đúng không vâng. nhưng cái này lại một à, một năm năm 154 cũng y như là cái ông công cụ ấy tất cả vâng tất cả một đơn tất cả cái gì liên quan đến sản xuất là giá thành ấy theo thông tư 133 là phải 154 nhưng vâng chọn khoản mục chi phí liên quan cho sản xuất thì đây đây sản xuất chung chấm khấu hao chấm sh hiểu chưa vâng, vâng. à, và đây là sản xuất chung chấm khấu hao chấm chấm cho cái gì chấm cho vận chuyển đó, vận chuyển ạ. đúng vâng. rồi và đây sẽ là sản xuất chung chấm khấu hao chấm gia công gia công vận chuyển gia công đúng rồi như vậy ở đây em học thêm được một cái gọi là nâng cao kiến thức và kế toán chứ không phải là một thống kê kế toán là mình phải biết phân bổ đều chi phí ấy, cho đẹp và mình phải vận dụng tối đa công cụ của phần mềm đúng không à, vào vâng. thực tế của doanh nghiệp đấy mới là kế toán giỏi không phải là cứ cho hết vào sổ hai cho hết vào một năm 154 ấy tất nhiên không phải là tài sản nào em cũng chia em hiểu không dạ. có những tài sản chỉ có một bộ phận thôi thì em phải thiết kế lại cho nó ấy, cho đúng nhá ok rồi thế còn cái nào mà cho vào sổ hai thì thôi khỏi phải chọn khoản chi phí hiểu chưa dạ, vâng cuối cùng thì em sang phần hạch toán bên cạnh này cái quan trọng nhất là ở chỗ mục 2 nhớ chưa Mục 2 điều kiện là 154 thì phải chọn khoản mục chi phí, 642 không chọn khoản mục. ra. sau khi em tổng hợp chia nhỏ ở mục 2 xong thì tự nhiên đấy, sang bên ba nhỏ này. Dạ, dạ. Đâu sẽ đi vào đó, hiểu không? À, nó tự, tự nhảy. Nó sẽ tự nhảy hết cho em ấy. Thế nhưng mà chỉ nói này, dạ, vâng. sau khi em thiết kế được tháng 1 rồi, tất cả các tháng 2 ấy, nó sẽ vâng. nó sẽ ăn theo cái tháng 1. Nếu em muốn thay đổi thì em phải lại thiết kế lại ở phần phân bổ này phần phân bổ đúng rồi có cần ghi không Đấy, em ghi rồi ok đây nhá tất cả những cái này em đều phải sửa lại hết này à. bây giờ ấy sáu năm này này thấy chưa em sẽ phải đổi tương ứng về 72 tháng theo tháng cho chị à, vâng, vâng. không được để năm ừ, nhưng mà phải làm thế nào đấy để cái giá trị hao mòn lũy kế ấy vẫn giữ nguyên em hiểu không vâng. ờ ví dụ như em đổi lại một cái mà cái này nhảy nhá nhảy gần sát vào đây thì cũng phải sửa lại giống như cái cũ em hiểu không mình còn vâng, trước khi sửa mình sẽ ghi lại ra tờ giấy đúng rồi xong nhưng mà vấn đề chỗ này em em sửa một cái nếu mà nó ra đây tự nhiên ở đây không một trăm triệu chứng tỏ là cái thời gian này này số 5 tháng này đang bị sai đấy ừ. thì phải dạ. luận lại xem là cái thời gian thực sự hao mòn lũy kế em biết tham vào lệnh phí rồi tính từ ngày nó mua cái tài sản này ấy, đến thời điểm vâng. em đang làm việc 31 tháng 12 năm 2019 em phải luận lại xem là thực ra cái thời gian này không phải thời gian này ấy, thì em sửa thời gian này sao cho cái giá trị ham mòn lũy kế ấy phải gần sát với số này xong rồi đánh tay lại cho chị ấy chỗ này em hiểu không và phải đổi lại năm hết thành tháng nha không được để năm dạ vâng để kiểm soát bảng cân đối số phát sinh đầu kỳ ấy thấy chưa thì em nhìn thấy này à, chỉ xuất xuất khẩu cái này ra nhìn nhá cái số bảng cân đối này 211 của em từng này tiền 214 được của em ấy đây này 6 tỷ 7 mà em muốn kiểm tra số này so với số dư ấy nhá so với chi tiết đúng hay không ấy thì em vào báo tài sản này sổ tài sản này nhưng em không chọn năm 20 đâu chọn năm 19 hiểu không à đã à, xong. Dạ vâng. chọn năm cũ bây giờ thì chị nói này đây là cái bảng khấu hao tài sản cố định của năm 19 để lại ấy đang, kết xuất ra đây để trong chị hướng dẫn cho nó sẽ đúng, đúng rồi chị kết xuất cái à, đầu kỳ đấy ấy để cho em nhìn cái mối quan hệ nhá nhớ bản dạ, chất của dạ. vấn đề là bạn này tài sản của bạn này không sai đầu kỳ của bạn này đúng thì hôm ấy chị có nhận xét này được cái vấn đề là dạ. được cái ông tài sản đúng em hiểu đây này dạ vâng. đây là cột hao mòn này nghĩ kế nghĩa là từ trước đến giờ người ta hao mòn hao mòn tính vào bên có hai một bốn đấy sáu bảy một năm ấy hai năm sáu này thấy chưa nó khớp với cái ờ, bảng cân đối số phát sinh của em nhá đầu đầu đầu năm hai đúng, đúng rồi đúng rồi đúng rồi có nghĩa là về cái số lượng đấy là em không phải bàn nữa nghĩa là người ta làm đúng rồi mình chỉ việc bê sang và mình chỉ chuyển đổi từ tháng từ năm tháng tháng ấy giữ nguyên cái giá trị số vâng. hao lũy kế đấy ấy đây này sáu bảy một Hiểu không? Nhưng mà trong đó có vô hình là 26 triệu này Hữu hình là từng này này Kiểm tra lại nhá Nếu như không có vô hình thì dồn hết vào ấy hai một bốn bốn một ngay từ đầu kỳ chị được chưa? Dạ vâng. Rồi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Em cảm ơn chị Trang. Ừ, dạ, em chào chị ạ. Ừ ừ.